Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả anh em ơi. Di Khả xin kính chúc anh em xem video này vui vẻ nha. Và video ngày này cách ngắn bỏ kênh em. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ anh em Vinh mùng 2 tháng 9 nha anh em. Đấy, hiện tại bây giờ Khả đã chuẩn bị đủ 7.000 ờ, xu nè. Rồi nguyên liệu nè. Nguyên liệu mọi thứ 1.000 ờ, dư được hay vứt. Đó. Rồi, mọi thứ 1 còn cái này đã tới là anh riêng ngồi nè. Anh thêm cái cái cái, cái dư ngồi nè. Đó rồi ok giờ thì à, đủ nguyên liệu này về tương dương trung tâm ép đồ trước khi anh em tham khảo cái event này nó ra những vật phẩm và đồ gì thì chúng ta cùng xem trên cái màn ảnh nhỏ khải sẽ cho anh em xem thử như thế nào nha cho anh em xem thử à, <clears throat> đây cho anh em xem thử là anh bình có gồm cái gì đây nè như anh bình thì à, anh em xem này thì à, đây là Evan mùng 2 tháng 9 Vừa mới bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 Thì nay là ngày 30 Thì à, hôm nay là ngày thứ ba thứ tư rồi Khải mới, mới bắt đầu ăn Đây là Evan mùng 2 tháng 9 nha nè <coughs> Thì F thì chúng ta vẫn là F là chân dự tương dung tâm không gì khác Hộp nguyên liệu vừa rồi Khải mở rồi này Rồi ra áo này, giày này, nón quân nhân uh, ba lô ba lô này là đó anh anh anh Evan tiền vạn và súng trường AK này là anh Evan tiền xu rồi sau khi ăn xong thì có huy chương chiến thắng của à cái này chứ mua chứ mua huy chương chiến thắng là 7 xu à cái này là mua còn cái này là tiền dạng huy chương chiến thắng này tiền vàng huy chương anh hùng là tiền xu à, sau khi anh thì có Evan cá nhân và Evan top ăn hội cái này là tiền vạn này 7 triệu rưỡi một cái thì 1 nghìn cái thì được 7 tỷ năm cái này thì Khải chưa ăn bỏ qua <clears throat> đây Khải sẽ ăn bộ tranh anh hùng này anh em đó sử dụng thì được 1.000 cái và 15 triệu trên một cái thì Khải được 15 tỷ 15 tỷ thì lên được một cấp và mấy chục phần trăm và sau khi anh thì sẽ được hộp quà lỡ hộp ảnh nghệ thuật anh này rương nội phố đền bắc ông bang rương nội phố kim phái hiền tinh bảo rương mật tịch bí tịch lệnh bài bót đặc biệt hồng minh thạch vòng hoa đô tốt <clears throat> quân huy máu lửa à quân huy máu lửa này ăn thêm được 50 cái này nè ăn được thêm 50 cái thì ra đồ quá trời nè rồi đỡ đọc tiếp tục à rồi à, trong phái linh dược chống phái linh đơn càng khôn lệnh bài ba cái tống kim thì tinh tinh hồng nó có gì khác biệt không ba bí kiếp phúc dương đỡ lại phúc dương độ Hữu dương lộ qua tửu thiên sơn Sáng thủ giảng lên bàn ông độ Anh có móc được mấy chục triệu thêm này Vòng sáng Mặt nạ Khánh cảnh năm 15 ngày Và ngẫu nhiên được uh, ờ, Tiết Yên Tinh và Tiết Hòa Tinh Ngẫu nhiên được Bạch Trần Đơn Hiền Đơn Một ngẫu nhiên một uh, Một rương ngẫu nhiên gì Ngẫu nhiên một đến hai rương giả tạo hồng kim Và ngẫu nhiên từ không đến hai rương hồng kim trong bị vào rương Ôi mấy cái này lạ này con này mới này nè Đạo Thành 90, Bí Kiếm 120, Đạo Thành 120, Bảo Rương, Càng Khôn bảy quân đặc biệt Mạc Quốc Khánh Mạc <clears throat> bất tiểu Thế giới Rồi ok nó cũng giống tương đối như Seven Evan cũ không khác nhưng không có gì khác Nó chỉ khác cái chỗ là mở được hên xui có thể ra ngẫu nhiên một trong hai rương và tạo hôn kim và ngẫu nhiên từ 0 đến hai rương hôn kim trang bị ngẫu nhiên này mà rồi, ok rồi bây chúng ta cùng anh nha anh em ơi đây nè giờ khẽ ép cái anh em quốc thôi quốc nhanh gọn này phải mua một nghìn cái ờ, ối cái gì vậy đủ gì nghìn cái bức tranh anh hùng hả rồi một nghìn cái đó xong ghép bức tranh anh hùng nè rồi là mua một nghìn à, huy chương anh hùng giờ mới ghép nè rồi dứt dứt dứt <clears throat> rồi chúng ta qua thành đồ đông dạo dạo để nghi bình cho anh em xem nha biết này bỏ trong được chưa mấy hôm không bỏ trong được khó quá ok vô em mình bắt đầu để xem nó được gì nha anh em ơi một viên thủy tinh liệu có được hai chục viên thủy tinh không một rương đồ phố một uh, thiên khổng lồ đặc biệt hai viên thủy tinh rồi ba viên tinh rồi ngon ba viên tinh bốn viên tinh what the hell được được được được được của nó được của nó ok trong vòng 100 cái anh được bốn viên thủy tinh một nghìn cái có thể bốn chục viên thủy tinh không anh em <laughs> ngon lành ok chúng ta sẽ về thôn trang <clears throat> ok tiếp tục thì tân đây mình chỉ cần thì tân để mình đập đồ thôi nè thì tân đây ôi một cuốn kỹ năng 18 ngon ấy thì tân em thì tân em thì tân thì tân thì tân vẫn chưa ra thì tân đã cho qua anh đó một viên thì tinh nữa cố gắng hai chục viên thì tinh nha nè cố gắng hai chục viên thì tinh nha cố lên cố lên chỗ má đồng, xấu đồng quá em ơi Chỗ nào, chỗ nào xấu năm viên thì tinh này bảy xấu viên Tập kết 12, ok À, đồng nó sâu lưng đại lên đó anh em Ui, mà đứng đầu tám đồng vãi trường Tập kết một ra, tập kết 12 này Còn 40 giây em ơi, 45 giây Thì tinh, cứ thì tinh là được Thì tinh đâu Ôi, wow, chẳng tập quyết 12 đồng đen Nhật ơi chẳng tập quyết 12 đồng đen nha Không ra được Đồng vải nồi luôn, chẳng hết luôn rồi Không đừng ra luôn rồi Qua 9 Qua tập quyết 4 lên 9 em ơi Qua tập quyết 4 lên 9 Còn uh, à, 15 giây 10 giây, 12 giây Tập quyết 4 qua 9 em ơi Đồng quá Ra này, ra 9 này, ra 9 này Chúng mày nhật quán này Nhật ơi, chúng mày nhật quán này Ok, anh lộn nhá quay quay quay quay quay ra chín anh em quả ra nhặt nhặt nhặt nhanh nhặt nhanh nhanh nhanh nhanh đúng rồi nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt hàng của anh em mình nhặt nhặt ôi man phá mình rồi chết chết chết chết chết đúng rồi nhận đây nhận đây đây nhận đây nhận đây anh muốn chưa đây đâu à, hàng tâm quát chạy ngang hàng uh, lờ lờ cừ lờ chạy ngang tâm quát nó cừ không à. ờ à, cừ không hả chịu rồi <laughs> ok được một quả rồi tiếp tục đậu bên này trăm cái được cái hai viên thủy tinh rồi nè em được quả khỏe rồi tôi đang được hai quả nè má đồng vải lên kia, kia thằng kia ngó nọ nọ cừ đâu hai thằng đâu là quýnh chịu á chịu chết anh nè ai chờ đàn nhận tôi nữa nè thì được cố gắng lấy cái ít đồ tốt mà chua quá hết 300 cái rồi xấu viên thì tinh rồi nè mà đủ cố lên nè thì tinh đâu thì tinh đâu được 6 quả cũng ngon quá à đây phần nâng độ vẫn xấu viên thì tinh rồi chưa lên em ơi gần à, 400 cái rồi. trời ơi này bắt đầu 400 bốn cái thì tinh liền được rồi à, nhỏ quá nhỏ quá không ra luôn bốn tinh đen quá dính này qua chỗ khác dương à rồi tiếp tục đó bảy viên thì tên bảy viên thủy tinh nè tinh rồi thủy tinh rồi hello này mới vô nha <laughs> đang đang hơn sao sẽ đi thành khác hơn xui nữa tại vì mình ăn thành đó được năm bốn năm cục rồi mình đi chỗ khác rồi nè xưa giờ khá hay vậy mà Đờ mới 4 cục người ta 5 7 cột người ta Đâu 8 cột 8 cột Lên thì tên ngài thì tên ngài Kiếm tên anh như mình rồi 8 cột rồi Cố lên Trời ơi 8 cục anh em ơi Lên nào Lên nào Lên nào Gần 600 cái rồi anh em ơi Mất cái 8 viên thì tên rồi Đó, chín cục, chín cục, chín cục, chín cục. Ôi, hết năm ô à. Ok. Mình sẽ cắt bớt à, ba uh, cái uh, này tới vô trong tới đến sau. Tới nữa ăn thêm một nghìn này mỗi loi nè. Lấy kinh nghiệm nè. Rồi. Gì đây? Ba lần bài boss này chắc đỡ mất ai cho ai cho ai lấy nè. Boss này không có giá trị tầm này đâu. diên hình tinh 1 diên tinh 3 Ai bình phục diên mới bình phục diên bỏ trong luôn còn gì nữa không? sự đồ nhân hồ Rồi, ba cái nền máu này Máu vào trong khỏi chặt rương Đó Đó Đó Cái lộ này Mấy cái này không có giá là phải bỏ vô trong anh em ơi Phụ viên này nọ nữa nè Mấy này sẽ đa lắm Không có giá bao nhiêu Rồi ba cái tống kim này bỏ vô cho đỡ chặt rương này tính tí tính tiếp này rồi như này bàn nhược tâm kinh ok bằng nhiều shop này shop này tiếp tục anh có tiếp tục mở tiếp này làm ăn như nào đó 10 viên thủy tinh let's go đó 11 viên thủy tinh lên lên nào thủy tinh nào thủy tinh nào đâu 12 viên tinh được được cố gắng kiếm viên nữa nào 12 này 2, 4, 6, 12 này bạn Cố gắng kiếm 5 viên nữa rồi 12 thì tân này mười hai này Đại lý tiền trang này Đâu không ra nữa ba viên đứng rồi nè mày Phương Tùng Bắc ok Bắc này kiếm nem sáu quỷ nữa coi tính đâu đâu còn hai trăm mấy chục cá thôi em ơi cổ lên mới 12 viên thôi em ơi nem viên ở đâu đồ hôm qua ông anh anh hai mấy viên mình anh nhiều mới 12 ta đâu 13 viên 13 viên qua con súng 13 rồi qua con súng 13 rồi qua con súng 13 rồi qua con súng 13 rồi qua con súng 13 rồi tinh hồng nó làm gì nữa rồi qua đại lý tiền trang nha ok bên này được một viên thôi Vô tù mình cần nhà hình lắm hả <laughs> Tiếp tục Còn 200 cá thôi em ơi Ui dù ở đâu Như này Mảnh thật anh Muốn 13 viên rồi em ơi Đúng, đúng rồi đúng rồi Ra thêm hai viên nữa coi Hơi chua nè mà lần này có vẻ hơi chua rồi <laughs> mười hai mười ba viên người ta hết 100 cái rồi bên đại lý không có luôn ôi 14 rồi 14 rồi ok vô tôi biển kênh luôn ok anh em thích đi đâu là cứ comment vô tôi biển kênh luôn vô 14 rồi anh em ơi 14 rồi em 29 viên luôn ạ wow vãi liền anh <laughs> anh bình 29 viên vãi thiệt đây này 24 14 viên rồi anh em ơi 12 viên rồi 1 2 3 4 14 viên rồi kiếm uh, hai viên nữa đến nào vài chục cái cuối cùng tên nào ta mới 14 thôi em ơi 15 ok thêm viên nữa 16 ấy 16 ấy 16 16 Ôi Không đủ 16 luôn 30 ô cái cuối cùng này cái cuối cùng nó sẽ đúc double một nồi nữa nè nó đúc double một cô nồi này. cuối cùng nó double một nồi này bỏ cái này vô bỏ cái này vô bỏ chậm rương máu me thông kim này bot này bot này mỏ này cá nhân này rương này băng hội này tinh hồng này rồi ok rồi đấy vô này cái cuối cùng 30 ô à bằng nhựa bằng nhựa này bằng nhựa này sốt này 7 Bình Phú Yên này Kênh 1 này 6 Cục lắc này Bóng kim này Rồi ok phun rượu Khôi Đi đây đây Trời bé kiếp 9 ít Ôi gì cho ba quyển quyển, quyển 9 dữ trời Hồn kim cho mảnh ra đường bài bot Mạch nạ càng khôn 200 triệu 11 ngày nữa Rồi ok Rồi tới lời lỗ nè 7 kim 7 kim mà thu lại một À còn cái này nữa Còn còn 50 cái này nữa Khối tiếp tục anh em ơi Khối tiếp tục 50 cái này này Quân Huy máu lửa này Khối nha Coi sát sẽ tinh không nha Bỏ vô đây Không bỏ được Đâu, xong, không bỏ được Mới những hình tinh này bỏ trong đây rương là là rương rương may mắn rồi này khui ôi sợ bí quyết nữa chứ tưởng đạt thành 120 có 3 kim rồi tưởng thành 130 có 3 kim rồi đã đây sao em ơi sao em ơi còn một phút một phút là một phút một phút má gì đen dữ ta còn 50 giây ok ok ok 50 giây ô ô ok chưa dương ơi ok chưa 45 giây 45 giây rồi qua xong tin vả lên đồng anh còn 40 giây à đâu phải mở được ừ, ờ, cuốn kỹ năng nói chung là hỏi hỏi nhận được chưa mà chút chừng nào giao dịch cũng được 30 giây nhận được rồi đúng không Ui nè coi coi nhận được ok chưa 25 giây thì tính đâu đâu gì này hỏi là nhận được chưa ờ một viên thủy tinh nữa đúng dạ. được. em giao dịch sao cũng được rồi nhận được rồi nhận được rồi rồi ok vậy tí giao dịch nha 10 giây trời ơi toàn gì thiệt là không không, không. nó quấn nó quấn dữ rồi trời năm giây ra quả ra quả ra quả quả vô quả nè vô quả nè vô quả vô quả vô đứng vị trí quả khai bảo cơ cho đứng qua vị quả đi nhanh nhanh nhanh nhanh trụ xanh má nó quấn mình còn mẹ má nhận đây nhận đây nhận đây nhận đây nhận đây nhận đây khổ lắm Trời đang nhạc nhạc đây tần em nhạc đây nhạc đây ôi quên lộn xả luôn đâu hữu dân đồng vái trưởng ok được được được thì tên nào thì tên nào thì tên nào thì tên nào Trời, trời ơi, gì vậy? Gì vậy? một hai mới 16 viên thôi. Đồ, không được 20 viên rồi. Đen dưới ta, mình đang đen đen dưới ta. một hai ba bốn năm bạn nhược bạn hết. Rồi, tiếp tục. Anh em vô nộp uh, cá nhân nộp top ban đi nè mày. Bot bot bot bot. Một, rồi từ từ nào lớn cho đã cho thân vùi xe quá trời luôn mười sáu viên rồi em ơi Đồ, nhỏ vậy bằng nhiều thì tới đâu chủ yếu tiền thì tên đủ cho mấy cái này nhiều gơ luôn thiên cơ lần chỗ ơi chỗ ơi rồi phun đường luôn rồi phun đường rồi em ơi 16 viên rồi nha Phương Rương à? Bước mấy cái này qua xe còn lon nào đây Rút rút rút này uh, giao dịch Chứ bữa 40 là tôi tôi lấy luôn đó. Rồi giờ đưa anh Phong rồi đưa anh Phong rồi cũng giờ bị ừ, em không kỳ lắm Đúng. lúc đó Thế tên đâu ờ, lấy rồi Trời. lấy anh Phong Trời. Ừ, lúa nó cũng ờ, lúa nó cũng ít quá có 16 viên thủy tinh rồi em ơi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 15, 16 Tính thử lời lỗi cho anh em xem này 16 thủy tinh thì tầm này dao động khoảng 150 ờ, xu Thì 16 thủy tinh đã được 2 kim 4 Đây, 2 kim 4 Cuốn sách này chắc khoảng tầm 300 xu Nút được không? Ok 300 xu là thành 2 ờ, kim 7 2 kim 7 cái này nút rồi đúng không? Còn cái này 9 ờ, cái rương này là 900 xu Cộng 900 xu là được 3 kim 6 rồi uh, cái này bỏ lên trên ba cục này được uh, à, 300 xu nữa này ba cục trắng trắng được 300 xu này ba chân đơn này 300 xu nữa là 3k9 rồi lệnh bài boss đại lệnh bài boss này thì uh, à, lệnh bài hai con này thì được uh, một kim tư hai con này được một kim tư nè lệnh bài boss cao thủ này được một kim tư cộng một kim tư được 5 kim 3 càng khôn này tầm này được khoảng 500 xu là được 5 kim 8 5 kim 8 cục này được những trăm xu 5 kim 9 Này dưới một cục nữa Này có một cục khả nước rồi Là 6 kim 6 kim Nói chung là không lỗi nhiều anh em ơi Lỗi chỉ một kim thôi nhưng mà mình bù lại được kinh nghiệm nha anh em Đó Nói chung hôm nay ăn thì tinh không được nhiều Hôm trước ăn được 25 26 cục Hôm nay được có 16 cục à Thảm quá Lỗ lỗ lỗ Lỗ hơn một kim thôi không sao anh em ơi Ok bây giờ thì chúng ta sẽ ngừng video ở đây Anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ Khải video lần này một like chia sẻ chơi anh em ơi lần này thì nói chung là lời lỗ không quan trọng nhưng mà nói thiệt là vui thì mình thu lại được à, kinh nghiệm cũng như là gần một cấp hơn cho xe là ok rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi sang bot nha anh em anh em xem video anh Vinh vừa rồi đừng đừng quên ở lại cho Khải uh, like chia sẻ chơi nha à, cánh hai cái nữa hai cái kỹ năng rồi điểm dư quá trời còn cái hộp này thì sợ không ai mua đâu nè hộp này thì mở ra hơn xua toàn bánh không rồi, hộp này thì không ai mua nữa rồi cuốn này thì còn 50 xu cũng ai thì mua rồi Tại vì đa số lon xài thế chứ không có bán được tầm này nữa Rồi, ok anh em ơi Mở mạnh nè, mở không ăn thua anh em ơi, cái mạnh này không ăn thua đâu Ở trong bàn mở quá chồng không được gì nè, toàn rác quá rác Tại vì phải mảnh 8 rồi mảnh 100 mảnh trọ Phải gom đủ 8 mảnh hoặc là 100 mảnh thì mới mở được căng lắm Ok anh em xem video đừng quên cho Khải video này một like chia sẻ chơi nha Bây giờ thì chúng ta cùng đi sân boss cho anh em ơi tiếp tục sân boss tiểu đã cho bạn nha